đến các bạn đó là một cái hộp quẹt soi hỗ trợ cho các bạn đánh bài lá bịp ha thì cái hộp quẹt này á bắt buộc là phải có một cái điện thoại máy chủ thì bất nó có thể kết nối với tất cả những cái dòng máy đánh bài như mà CVK 400, CVK 450, 500, 600 700 hoặc là những cái máy dòng Samsung, iPhone 11 đều có thể kết nối cho các bạn. Nói chung là nó có thể kết nối với tất cả những cái dòng máy đánh bài. Thì ờ, khi mà các bạn mua những cái đồ này á, thì bắt bắt buộc khi mà chúng ta mua cái hộp quẹt thì bắt buộc phải có cái dòng máy chủ để hỗ trợ cho nó thì nó mới có thể chơi được ha tại vì những cái hộp quẹt này vòng tay đồng hồ thì nó chỉ là một cái camera để thay thế thôi chứ nó cũng phải có một cái máy chủ như cái máy Samsung này thì những cái con máy Samsung A20 này á, thì ở đối với những cái ờ, video lần trước mình cũng đã giới thiệu khá là chi tiết và cụ thể tới các bạn rồi ha thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua và test cho các bạn xem cái hộp quẹt này nó báo bài có nhanh nhạy không ha thì có nó có chức năng như thế nào thì bây giờ mình sẽ vào máy nè vào máy bấm nè hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem bài cào nhé cào miền Nam ba tay lớn chín nút lớn á ha kết nối qua cái chiếc hộp quẹt soi thì đây những cái chế độ chơi thì nó cũng tương tự giống như những cái dòng máy kia đây nó có rất là nhiều mã chơi nó sẽ báo cho mình uh, mã chơi thứ nhất là báo cho chúng ta biết một nhà lớn nhất Mã chơi thứ hai là báo hai nhà lớn nhất, mã thứ ba là báo tất cả các nhà lớn và mã 68 là bỏ lá để nhà cái lớn ha. Khi mà các bạn mua hàng sẽ được nhân viên họ hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn cho các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chọn mã báo một nhà lớn. Đối với số người chơi thì các bạn chơi bao nhiêu người, các bạn chọn bấy nhiêu người ha. Ở đây rất là nhiều người chơi này các bạn thấy không? Rất là nhiều người luôn. Đây, mình chơi test cho các bạn, mình mở chế độ 4 người chơi nè. Và tiếp theo đó là cái quan trọng nhất là chế độ âm thanh thì các bạn cứ chọn vào chế độ tai nghe 698 để các bạn chơi ha. Thì đây là cái tai nghe này đối với cái con máy Samsung này, đây là cái tai nghe khóa tầng sóng ha. Đây, nó cực kỳ nhỏ, nó sử dụng bằng pin. Đây pin của nó đây ha. Pin này thì các bạn có thể sử dụng được uh, ờ, 7 tới 8 tiếng mới hết pin một cục nha, rất là lâu luôn. Thì cái tai nghe này là cái tai nghe khóa tầng sóng nên không có thể bất kỳ những cái tai nghe nào có giống như vậy nó cũng không nghe được đâu nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái hộp quẹt mình sẽ chuyển qua camera ngoài nè các bạn thấy không và bấm bắt đầu trò chơi thì cái cái máy này á nó có hai pin các bạn hết pin thì các bạn cứ sạc trực tiếp sự dự phòng vào cũng được nè đây mình đang sạc dự phòng vào ha đây khi mà mình chưa gắn pin vào cái cái hộp quẹt thì máy nó sẽ lên cái cái hình sọc này bây giờ mình sẽ gắn pin vào nè cái hộp quẹt này rất là đơn giản pin của cái hộp quẹt thì các bạn có hai viên nè các bạn có thể chơi trong vòng à, hai tiếng đồng hồ nha nó mới hết pin đây hết pin thì các bạn cứ cắm sạc nè đây có cái cục dây sạc sẵn cắm vô và các bạn cắm vào cái con cắp cục sạc Samsung hay Apple gì đó đều được nha các bạn pin này chơi cũng có hai tiếng đồng hồ nó mới hết nên là rất là lâu nha đây mình sẽ gắn pin vào và test cho các bạn xem nhé thì cái hộp quẹt này á nó báo bài cực kỳ nhanh nha và nhạy nha các bạn rất là nhanh luôn ngụy trang cực kỳ tốt luôn nó có thể mồi thuốc hút như bình thường luôn có lửa luôn nha đây mình gắn pin vào rồi mình sẽ cho các bạn xem nhé đây này các bạn thấy không đấy bật rút rút như bình thường đây các bạn đợi một chút nhé bật công tắc lên cái này nó có cái công tắc ở đây nè các bạn tắt công tắc nè là cái máy nó sọc này ha bật lên nè bật lên này gắn vô nè đấy máy hoạt động này ha đây đây mình đặt ở đây nè thì đối với cái um, cái hộp quẹt hay máy đánh bài này mình đều phải bài theo máy nha các bạn bài này là bài ca xanh 201 thì đối với những cái sòng sới nào bạn nào mà chơi những cái mẫu bài như caro bài tiền đô bài cánh quạt thì bên mình đều có nha hay là những cái mẫu bài nhựa của nước ngoài thì mình cũng có sẵn cho các bạn luôn còn những cái sòng sới nào mà chơi những cái mẫu bài nước ngoài mà ở nước mình không có thì các bạn có thể gửi mẫu mình sẽ làm trực tiếp vào trong đó cho các bạn nha in lên đó cho các bạn luôn bài này cũng có ba lá phí giống bài chọn 100 trăm nha các bạn bài này rất là cứng luôn nha cực kỳ cứng đây bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem bài cào với chế độ chơi là bốn người chơi nha báo một nhà lớn nhất này đặt bài này các bạn nghe không máy báo bốn này ha nhà số 4 là nhà có điểm số lớn nhất cắt nè máy báo một này mình chia nè máy báo một nhà số 1 đây 8 điểm một điểm nè đây là 3 điểm còn đây là một điểm này các bạn thấy không điểm số lớn nhất này đúng ha chuẩn xác ha máy báo rất là nhanh và nhạy luôn nha khi mà các bạn vào xong thì các bạn chỉ cần đặt cho mình cái hồ quẹt này ra là các bạn đã thôi chơi được rồi đấy hồ quẹt mẫu mã rất là đẹp luôn đây Máy này á, thì là máy mới nên trong quá trình test nó sẽ bắt đầu lại trò chơi một lần Khi mà các bạn mua máy mình sẽ cài đặt trò chơi vào trong đây cho các bạn Thì khi nào chơi nó hết pin nó mới ngừng nha các bạn Đấy, hết pin nó mới ngừng chứ không có phải bị ngắt giống vậy đâu ha Cắt à Nè các bạn để ngang hay dọc gì máy đều báo này ha Cắt à Máy báo một nè Nhà số 1 6 điểm, nhà này bù, nhà này 4 điểm ha. Còn nhà này 2 điểm này các bạn thấy không? Kết quả rất là chuẩn nha. Đấy. Các bạn để bài ngang hay dọc gì máy đều báo hết. Cắt nè 4 nè, bán cái nè, nếu những sòng nào mà họ cho các bạn bán cái thì các bạn có thể bán sang đây để lấy tụ số 4 nè nhà số 4 9 điểm nha các bạn đây hai điểm này 5 điểm và đây 8 điểm nữa các bạn ha 9 điểm nè đấy tiếp tục này ha cắt đọc bài rất là nhanh nha hai nè hai ba cào nữa các bạn thấy không đây 4 5 và đây 5 ha thì đây là một cái máy cái hộp quẹt để hỗ trợ cho các bạn đánh bài lá thì à, nó có thể đánh được tất cả những cái môn bài ha như là cào liên binh sập sám binh ấn độ xịt rách xịt tố xịt phé đều có thể chơi được ha thì à, cái hộp quẹt này á thì nó có hai màu đây là một màu trắng này ha đây có màu vàng nữa nè các bạn thì tùy các bạn thích cái mẫu nào thì các bạn có thể lựa chọn cái mẫu đó về chơi ha thì giá thành của nó cũng cực kỳ rẻ luôn bạn nào mà đã có những cái dòng máy đánh bài rồi á thì mình nên sắm những cái phụ kiện như thế này về chơi á thì nó sẽ an toàn hơn ha hôm nay mình chơi một món ngày mai mình chơi một món thì chắc chắn họ sẽ không nghi ngờ hơn ngày nào mình cũng bỏ một thứ thôi họ sẽ nghi ngờ ha nè đấy rất là đẹp luôn ha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 thì thắc mắc cần hỗ trợ thì các bạn có thể kết bạn Zalo với mình hoặc là gọi trực tiếp cho mình nha thì uh, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha